Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua một khối không khí lạnh yếu lại được tăng cường xuống nước ta. Cùng lúc trên độ cao 5.000m, một dòng gió mạnh di chuyển từ khu vực thượng Lào sang. Dưới tác động đồng thời của hai hình thái này đã khiến miền Bắc chuyển mây nhiều trở lại và có mưa, mưa rào. Riêng ở khu vực Trung Du và vùng núi có nơi có rông. Sang đến ngày hôm nay thì vùng mưa sẽ mở rộng sang cả khu vực phía Đông Bắc Bộ. Vừa có mưa vừa có tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhẹ, Cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ còn từ 19 đến 22 độ. Khu vực các tỉnh thành phố phía Tây nhiệt độ giảm xuống còn từ 20 đến 23 độ, trời rét nhẹ. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ gần sáng nay trở đi, ở các tỉnh miền Trung mưa cũng có xu hướng gia tăng trở lại. Riêng khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh chịu thêm tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Vì thế khả năng cao khu vực này sẽ xuất hiện rông. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật. Trong ngày từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định sẽ có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 5 đến 15 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, mức nhiệt là từ 24 đến 26 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động quanh ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Ở phía Nam, những cơn mưa trái mùa cũng đang xuất hiện trở lại với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Diện mưa dù xuất hiện cục bộ nhưng cũng khiến cho mức nhiệt cao nhất ngày giảm nhẹ. Với nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến là từ 27 cho tới 30 độ, có nơi cao hơn. Còn khu vực Nam Bộ sẽ dao động chủ yếu là từ 29 cho tới 33 độ,